Cái cây này Nên trái mà xác Ở đây chê Rồi Nhà thật quá Một chiếc, một chiếc Bạn thăm không phải chứ

má cửa sổ này à Ờ, vâng, hôm uh, anh Cường làm anh ạ Thank you. 日子的时候，啊，绿叶绿绿，玉绿，啊，熊弟们啊，熊公鸡有一步，差生有一脚，差强有三根，差生有三开，九生娘娘，九十爷爷，八十八种啊，熊弟们啊，我已节在啊，啊，八十八种啊，不，时间来慢慢听啊，水里来慢。 chỉ chỉ kìa chắc không là tịch tịch à nhìn nó mà nhìn nó mà chị vợ anh còn chết chị mà u Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah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 ờ như báo tin này có thì họ mang thang ờ phụ dụng chính chu lệ cho anh Đức về cứu được bốn con ấy anh Đức về em con bốn ba cuối cùng ờ, cứu được nhưng mà lại cứu được thì ho lính sữa lính sinh lính lính chùa lính chế đó sự phá giống mà ai chúng là tuổi ai gì báo xin này quá thì ha lính chính này lính chính đó ở xưa là lính chính à lính chính lính chính lính chính lính chế là ờ. xem bà cho qua cho nhú con cho mình tính 呀，咋打卡了？那男孩。